Xin chào các bác Hôm nay em giới thiệu cho bác mẫu bật lửa móc khóa hình viên đạn này Đây là đầu uh, móc vào móc chìa khóa này Để dùng cái này thì mình xoáy xoáy xoáy cái này ra các bác nhá Xoáy ra Đấy Mình quẹt lên cái thanh ngang này Đấy rất là nhạy lửa Nhạy lửa cực kỳ luôn Cái này khó tắt lắm để tắt rồi các bạn ấn vào đây Đấy nó sẽ tắt Rồi chưa đấy có nhạy không các bác rất là hay các bác lưu ý này cái móc khóa diêm sang hình viên đạn này em không có bán em sẽ tặng cho bất kỳ bác nào mua chiếc bật lửa Zippo chính hãng bằng đồng đây bật lửa Zippo chính hãng bằng đồng tái bản là 1941 các bác nhá đấy đây là Zippo tái bản là 1941 đấy các bác có nhìn có thể nhìn mộc đáy của nó đấy sản xuất năm 2016 nhưng mà cái pad này cái pad này là pad uh, à, bản quyền năm 1941 các bác nhá đây là hàng tái bản đấy rất là đẹp bốn chấu đấy các bác có thể nhìn bên trong đấy tái bản năm 1941 đấy vỏ và ruột trùng năm trùng trùng tháng luôn các bác nhá rất là hiếm đấy rất là hiếm các bác ạ đấy. các bác có thể nhìn đây là chiếc Zippo chính hãng các bác nhớ là Zippo chính hãng thì cái bánh đá này rất là sâu và chéo đây rất là đẹp còn hơn nữa là cái bấc bên trong sẽ có một cái sợi vàng như này đấy còn cái cò này cái lẫy này rất là đẹp và chuẩn đấy các bác nhìn chi tiết thấy chưa đó sản phẩm Zippo chính hãng này bên em bán bao gồm cả phí vận chuyển là 650 ngàn các bác nhá 650 ngàn đấy tặng bất kỳ bác nào một chiếc móc khóa diêm xăng hình viên đạn móc khóa diêm xăng hình viên đạn như thế này đấy, tặng bất kỳ bác nào móc khóa diêm xăng hình viên đạn như thế này đấy, rất là nhạy Đấy. sản phẩm cái chương trình áp chương trình này thì áp dụng à, uh, 8 ngày hôm nay là ngày 20 tháng 2 thì hết tháng 2 thì bên em sẽ dừng chương trình này À, bác nào muốn đặt hàng thì gọi điện đến số 0466509888 hoặc vào website deva.vn các bác nhé. Đây website deva.vn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đặt hàng nhanh các bác nhá.